ok xin xin chào anh em nhé thì ờ, mình là hiếu đây chào mừng anh em đã quay lại với kênh của mình hôm nay ờ, mình sẽ tiếp tục uh, chơi một uh, tựa game là mắt mắt mắt uh, thì trong tập trước thì chúng ta đã đã đi tới cái pháo đài của cái thằng này thì tới phút này là mình đã dừng để, để dừng và nghỉ đi uh, để coi hôm nay thằng nó nó sẽ uh, có gì cho be sure to spot the twinkly outcryer. He's a sight. thằng này nó tên là Z ok nói chuyện còn It's not much of a car You trust that little scrap monkey? For now, not much of a stronghold. Careful now. Don't want to insult a man in his own home. <laughs> Listen, we used to rule this stretch, and now the warlord controls all and brings only vâng. death. Vậy là thằng này là cái khu uh, cái khu này trước đây là đã từng uh, của là đã từng của thằng này. Nhưng mà bị uh, cái thằng mà Wilot mà mình thấy lúc <laughs> đầu đầu game á cái thằng mà mình bị cưa bị mình cưa cây đầu á. Đó nó nó nó đã chiếm hết nguyên cả cả khu vực là luôn. bởi vì số không trừ cho này là cái gì bởi vì nhìn cái pháo đài của thằng And then Gas town. <laughs> oh, one peep at the jaw will change your mind. What's the jewel? It's a gate you gotta pass to reach Gas Town. Look for it yourself. It's in Dead Baron's Pass. before I do. Do we have a deal? Yeah. You weaken the influence of that dead warlord. And we'll have a deal. giờ nói chuyện với ông ông Trump để lấy cái khẩu sniper khẩu súng súng bắn tỉa I have a deal with Gene. You build me that sniper rifle, then we head out. We have work to do. Praise me! <laughs> oh, just you find me the parts, and I'll get cracking. I have it. <laughs> I have it, Saint. And just help me find the requisite parts and uh, some kind of a trigger mechanism. Oh, you want a trigger, driver? Think we got some old gun junk in the cage. Take a look. Maybe your scrap monkey can make something of it. We don't have anyone can figure that stuff out anyway. Plus, no ammo to talk of. This should work. Whenever you have something, Saint, I, I stand ready to do the good work. Đây. Đây, giờ mình uh, tới uh, build khẩu sniper đi. 40 crop, không sao. Ghẻ. Yeah. Long sword and stall, and ready for action. I'd say we've gained us an upper hand. Giờ đi ra khỏi cái pháo đài này. Kệ đi thôi. Slide over. Time to put the sniper rifle to the test. I'm confident we'll serve our purposes without fail. Better than I thought. Yes, my fingers were controlled by otherworldly forces. Ôi, mạnh dạn quá. We got it, Dead Baron's Pass. Did ya? Only to recon. Giờ mình ờ, đi cho Pháp và mình hơn đó là gọi là John với là Hào. Cái, ờ, cái nơi tên là Hào. unholy camps are everywhere. low here. nó thì sau này về sau có mấy cái mình cấp xịn hơn Đúng. trước là nhập đầu game mình nhập mấy cái này hơn dễ bây giờ do tham rồi We've seen you around, stranger. You the one they say sawed up Lord Scrotus. Bane of so many war boys. We best warn you then. See them pipes yonder? Go down that hatch and it will be buzzing with inside. But there are other ways inside. Less dangerous. For those with the eye. Okay. Nói chung là nó tụi nó này nói là cái pháo đài này rất là à, rất là khó, rất là nguy hiểm. Thôi ờ, cái này để ờ, sau đi. Nhìn cho bắn rồi. Chạy chạy cho không cho nó thay. Chạy chạy chạy. Chạy cho bắn. no, no, don't slay me. I mean to run away. slingers will protect their jaw until they die. If you want to live, shoot first. nói chung là nó nói mình là cái chỗ cái hạt nó là nó rất là sông sông cái đăng nó trên đỉnh kìa thấy không đang uh, nhìn nhìn Long shot up ahead. I see them. I could take him out with a sniper rifle. The what? The long shot. Oh, uh, I have a few rounds. Make them count. bastard! The long shot is your one! Shh. I have to concentrate. yes, of course. Of course, your wizardship. <laughs> My seals are sealed. Keep your head down. I'm gonna take a look. yes. Please, Hurry back! This is very, very bad terrain. Risky. Đây có gì kia đấy, có gì cần lắm Có cành Đấy Giờ chưa cần thiết Để sau tay nhau ừ những ừ, lần sau đây những lúc có bắn đâu, còn đâu có đồ bắn à đây đây đây, đây. đây, lộn hết máu uống uống uống nước để cho mình máu tay không coi nhập rồi không em bây giờ đây đang đang đang đang đang đang được phan diên không được Come over here and I'll wring that brain back from your head. Không, từng thằng, từng thằng một, từng thằng một, từng thằng một. Không chơi đánh vào đầu, chơi đánh vào đầu, từng thằng, từng thằng, từng thằng, từng thằng vào đầu. Đây, không đánh hồi đầu, tao nói là đánh hồi đầu Cái gì sợ thế, cái gì sợ Watch out! cái nâng cấp xe thì mình ở đây Ito cho nó được nói thấy không đấy nhìn chiếc xe của mình nó có cái đồ trang trí nhìn đẹp hơn cái nữa ừ, ba trăm năm nước nước nước nước mình luôn chơi cũng được cũng được ờ. ẩm thôi con nào đó đây vũ khí coi như tôi đi chơi à? banana. trăm tỷ mấy này không được không được bỏ sót cái nào đây thấy cái hàm ấy là nó nguyên ấn tượng xung quanh chính nghĩa là cũng như That must be it. Đấu trường We're ready to take that on. Đấu trường có sang. Not without some preparation ngoài xe bốn chiếc xe Dive artillery Tụi nó cũng có con pháo Cô ta một cái ấp nó được car needs more power and grip. It needs side armor and a grill to shield the nose. The hunchback can make it happen if I bring in the parts. tí đâu này à đây đây trong này nó giấu bây giờ tụi giấu trong này rồi ủa sáu một cái thôi mà đây. nó hiện trên bản đồ kìa không biết ở đâu black fingers are ready to dance, Saint. Oh, yeah, and I know just the steps, too. It's called the Jack, a wasteland classic. we pull it off and our, our chances of survival grow tenfold. In the harpoon? Soon, soon! <laughs> but she needs the basics first, huh? The car's weak. Agreed. Let's return to Jeets first, huh? Then I'll show you the plans. ok xong chanh núi cầm bên xong ô free này mà sẽ nói xem chưa ờ... truck. It carries a great and powerful army. It's hook. Serve us well to wield such a mysterious force. Get down, the marksman! Yes! Even the littlest ones are armored up! I I know. know. astray. Oh, something about this place makes my hair stand up. không Ừ, để còn uh, ờ, thấy cái gì nữa không? Chắc trên đây có cái gì nữa không? No. có corrido. Ecco come sono down. Devo anche che dai. món dồi chi bộ đây đây đi được con chút là được đập mấy such miscalculation could be deadly! Hey! You catch a glimmer of the jaw? Huh? Here it is, Saint. My plans for the jack. Oh, uh-huh. she'll be perfect. Speed, power, huh? tenacious durability. Take a look-see, take a look-see. Trời, gì bắn hả đặt thêm cái nâng cấp này đặt thêm 300 nâng cấp công cơ còn còn thiếu mấy còn thiếu 300 mất thế hết rồi hết uh, hết tiền rồi à, thì uh, video hôm nay uh, tới đây là thôi nha à, tiếng nếu đang thấy hay thì hãy nhấn uh, một like và một subscribe cho mình để không bỏ lỡ những phần tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại We'll be right back.